Xin chào anh em đã quay trở lại kênh Casino chúng tôi à, Video hôm nay tôi xin review cho anh em về một cái dòng điện thoại đánh bài Đó là chiếc siêu K600 Một trong những cái sản phẩm điện thoại mà được rất nhiều anh em yêu thích à, Vì dòng điện thoại này nó đọc bài rất là nhanh cam rất là rộng và phân tích bài chuẩn tới đúng 100% luôn hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh em cách dùng cái sản phẩm điện thoại bài này để chơi liêng khi đi chơi thì anh em mang buôn lòng đưa bài cho tôi đây là dòng điện thoại đánh bài thì phải kèm theo bài của món nó về chơi liêng thì anh em thể dùng chức năng báo cửa báo các cửa to bé để anh em biết hoặc anh em là chức năng báo làm chương tôi đang dùng sang báo cửa và số nhà chơi thì anh em chơi vô tư không bị khống chế dù là chơi hai nhà hay là đến tám chín nhà chơi cũng được máy báo 43 có nghĩa là nhất bài số 4 nhìn bài số 3 bài 1 bài 2 bài 3 bài 4 bài 4 9 điểm lớn nhất bài số 3 6 điểm lớn thứ hai bài à, số 3 cũng 6 điểm nhưng bài số 3 nó có 7 đô bài số 1 4 điểm thôi dòng thoại này phân tích được cả chất cho anh em hai ba hai ba hai ba nhất bài số 2 bài số 3 9 điểm 3 điểm bài này cũng 3 điểm Đấy, 3 bài 3 điểm nhưng bài số 3 có một aro một ba nhất bài số 1 bài số 3 chín điểm không điểm 8 điểm và 4 điểm anh em theo dõi video anh em nhìn thấy độ chuẩn chính xác tuyệt đối không nếu mà anh chưa tin tưởng thì có thể lên trực tiếp cơ sở chúng tôi để kiểm tra để thử sản phẩm này chúng tôi làm việc 24 trên 24 phải trên tuần bất kể thời gian giờ giấc nào anh em yêu cầu tôi để phục vụ anh em tình tình ngoài các sản phẩm CK600 tôi giới thiệu cho anh em ra thì cơ sở chúng tôi còn rất nhiều quệ khác dành cho em cho bài đá nói riêng và các công cụ dành cho chơi cỏ bịp nói chung anh em có thể liên hệ thông qua số điện thoại 0346 0947 và 0834 666 333 để tư vấn trực tiếp cho kỹ càng hơn sản phẩm chúng tôi có tem bảo hành chính hãng anh em à, đến mua sản phẩm đều có tem bảo hành cho anh em hai ba hai ba hai ba bảy hai bảy điểm mười ba năm điểm đấy anh em nhìn chính xác tuyệt đối không anh em xem clip thì đăng ký kênh cho tôi Đấy, để liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về các dòng công nghệ dành cho anh em chơi cò bịp xin chào anh em